trong những trận bóng cho tất cả anh em thì anh em nào mà đang xem cái kênh này thì anh em cũng có thể qua xem cái kênh phụ của mình mình cũng có đăng những cái kèo à, à, trong cái giải mà giống như nhiều quá thì mình sẽ chia ra hai kênh để mình à, nhận định mình đăng lên video nha anh em thì anh em nếu mà anh em thích cái trận đó mà anh em xem bên kênh này không có thì anh em cũng có thể qua bên kênh kia để anh em xem nha thì kênh đó là đây cái kênh đó là kênh hai lúa soi kèo nha anh em à, anh em có thể qua cái kênh này để anh em xem à, những cái video mà mình nhận định cho tất cả anh em thì anh em qua anh em thấy cái nền vàng này anh em xem xong anh em có thể để lại cho mình một lượt đăng ký nha để mình có động lực làm thêm nhiều cái video sau cho tất cả anh em xem luôn nha đây thì mình đã nhận định cho tất cả anh em là hai cái giải ngày mai hai cái giải ngày mai của à, À, ờ, U20 nha anh em U20 Úc và U20 Việt Nam và U20 Qatar và Iran thì trước ờ, tối hôm nay sẽ có trận Juve gặp Torino nữa nè rồi Cremonese gặp AS Roma nữa nè thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận ngoại hạng Anh nữa nha đây mình sẽ nhận định cho tất cả anh em là cái trận Liverpool và gặp ờ, Wolverhampton nha diễn vào lúc 3 giờ ngày 2 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng, Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và có 36 điểm sau 23 vòng đấu. Trong khi đó, Wolverhampton đang đứng ở vị trí thứ 15 và có 24 điểm sau 24 vòng đấu. Thì nếu trận này Liverpool, Liverpool thắng thì Liverpool sẽ vươn lên cái vị trí là thứ 6 trên bảng xếp hạng nha anh em. Thì Liverpool đang có một cái chuỗi phong độ đang dần lấy lại phong độ rồi anh em. Thì anh em xem thành tích gần nhất của hai đội thì cái thành tích gần nhất của thằng Liver thì anh em thấy Liver trong chuỗi trận gần nhất thì Liver đã thắng được 3 trận và để thua 3 trận, hòa tới 4 trận anh em trong 10 trận gần nhất nha. Còn bên phía Wolverhampton thì anh em cũng thấy Wolverhampton cũng có có phong độ không kém gì uh, Liver nha. Thì Wolverhampton đã có 3 trận thắng và thua tới uh, à, 4 trận và để hòa 3 trận nha. Thì thành tích chơi trên sân nhà của Liver thì anh em thấy Liver chơi trên sân nhà thủ rất là cao nha. Liver toàn hòa, hòa với Chelsea nè anh em lượt uh, à, FA Cup thì Liver có gặp Wolverhampton rồi và đá trên sân nhà của Liver thì trận đó Liver cầm quà Wolverhampton với cái tỷ số là hai đều luôn nha thì cái trận gần nhất mà Liver đá trên sân nhà gặp uh, à, đã ở giải cúp C1 anh em là Liver gặp uh, Real Madrid và thua Real Madrid tới mấy tới cái tỷ số là 5-2 được nha. Thì cái thành tích trên sân nhà của thằng Liver cũng rất là tốt nha. Anh em có thể nằm mã kèo Liver được. Còn thành tích chơi trên sân khách của ờ, Wolverhampton thì nên em thấy 6 trận gần nhất Wolverhampton chỉ thắng đúng một trận trước uh, Southampton nha. Còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy cái trận gần nhất trong cái lịch sử đối đầu Wolverhampton với Liverpool thì trận đó Liverpool để thua với cái tỷ số là 3-0 nha. Còn trước đó thì Liverpool thắng uh, Wolverhampton với cách biệt là 1-0. Thì uh, trận cúp FA thì lượt đi thì Liverpool đã thắng còn à, cái này là đấu trên đấu trường ngoại hạng Anh nha anh em đấu trường ngoại hạng Anh thì Liverpool để thua Wolverhampton với cái tỷ số là 3-0 còn cái đội hình dự kiến của hai đội ra sân thì anh em cũng thấy bên phía Liverpool chơi với sơ đồ là 4-3-3 nha hàng công cao nhất là Diego Jota nè Gabo nè Mohamed Salah nha anh em thì liver tung với cái đội hình 433 này ra đá cũng anh em cũng có thể nằm cái mã kèo tài được nha tung cái đội hình hàng công mạnh nhất của liver thời hiện tại luôn rồi anh em còn bên tên chơi với sơ đồ 442 nha thì trận này à, Nunes có thể ra sân nè anh em còn Nate cũng có thể ra sân nè trận này chỉ có thiếu uh, Alcantara với uh, Luis Diaz nha Gomez trận này cũng có thể ra sân rồi thì uh, trận này uh, rất là nhiều trụ cột của Liverpool đã quay trở lại rồi trận này thì còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này mình sẽ cho anh em xem cái tỷ lệ kèo nhà cái thì trận này nhà cái đang đánh giá Liverpool cao thì cho Liverpool chấp tới cái mã kèo là một và tài xỉu là 2,75 thì cái trận này anh em cứ nằm trên và nằm tài cho mình thì tại sao mình phiên anh em nằm trên nằm tài trước khi mình vào phân tích cho anh em thì mình cho anh em xem một cái uh, cái bảng tỷ lệ kèo thực tế mà mình lấy trên trang về cho anh em xem luôn nha đây anh em cũng thấy hiện tại liver đang có cái mã kèo là chấp 1,25 nhưng mà anh em ăn đủ thì anh em sẽ nằm cái mã kèo là liver chấp 1 chấp 1 nha anh em anh em ăn 82 và cái mã kèo tài xỉu 2 7,75 thì ăn 98 còn 2,5 thì anh em ăn 74 thì anh em có thể chờ cái mã kèo ra sân chừng tầm 5 phút kèo nó sẽ lên ăn 9 thì anh em có thể vào cái mã kèo tài 2.5 cho mình thì hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã kèo à, liver chấp động nữa mà anh em chờ tầm nó ra săn một tí thì 50 phút là kèo nó lên đá đồng thì anh em vào cái kèo đó nó sẽ lợi thế cho anh em hơn nha thì cái kèo thì cái kèo à, anh em thấy lót cái tỷ số thì nếu mà anh em quýnh cái mã kèo mà chấp một trái thì anh em có thể lót cái mã tỷ số 21 cho liver nè anh em nằm thêm cái ma tài nữa nè anh em lót cái mã tỷ số 21 thì anh em ăn được 8 chấm mấy nha hoặc là anh em có thể lót 30 hiệp 1 anh em có thể lót 21 nha những cái đây là những cái mã kèo mà mình cho cho tất cả anh em còn kèo gốc thì liver chấp tới 3 trái được anh em tài xỉu 9 trái rưỡi hiệp 1 thì tài xỉu 4 trái rưỡi à, cái trận này mình sẽ vô cho anh em coi cái lịch sử gần nhất của thằng liver và thằng Wolverhampton luôn nha đây cái trận đấu gần nhất mà Wolverhampton với Liver đá là cái trận đó à, Wolverhampton ăn 3-0 luôn nha anh em thì cho anh em xem cái trận đó thì à, bao nhiêu quả gốc nha thì cái trận đó tới 9 quả gốc rồi anh em thì anh em có thể nằm cái mã kèo là liver chấp gốc hiệp 1 nè anh em hoặc là anh em nằm cái mã kèo tài gốc hiệp 1 cho mình nếu mà anh em có quýnh được kèo gốc thì anh em cứ quýnh mạnh tay vào cái mã kèo gốc hiệp 1 cho mình mã kèo tài gốc hiệp 1 cho mình nha tài gốc hiệp 1 4.5 thì anh em cứ vào cái mã kèo tài gốc hiệp 1 cho mình nè đây tài góc hiệp 1 là 4.5 thì anh em cứ vào mạnh tay cái mã kèo này cho mình thì anh em cứ nằm trên một trái nằm trên liver chấp một trái nha tại cái trận này đấu trên sân nhà của liver liver sẽ quyết tâm đây anh em thấy cái bảng xếp hạng mà liver đang đứng nha Liver đang có 36 điểm sau 23 vòng đấu. Trong khi đó Fulham đang có 39 điểm đứng vị trí thứ sáu và đang đấu hơn Liver với hai trận rồi anh em. Thì cái trận này Liver nếu mà thắng thì vươn lên 39 điểm 39 điểm dương tầm mười mấy điểm, mười mấy điểm dương thì Liver đang đứng vị trí thứ sáu. Liver chỉ chờ ờ, cách mà Newcastle sa sức là Liver sẽ vươn lên cái vị trí thứ năm. Bởi vậy Liver đang lần lấy lại phong độ để giữ vững cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng của mình. Để mùa sau có thể được đấu ờ, C1 nữa nha anh em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 Muốn xem nhiều trận đấu hơn thì anh em có thể qua cái kênh phụ của mình đó là cái kênh hai lúa soi kèo nha anh em anh em lên trang web anh, anh em lên youtube anh em có thể nhập vô chữ hai lúa soi kèo và anh em có thể vào đây anh em xem những cái trận đấu mà mình nhận định khác nữa thì hai kênh mình chia ra nhận định khác nhau nha anh em bởi vậy anh em có thể qua đó anh em xem uh, những cái trận đấu mà, mà không có bên cái kênh này nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào đang xem thấy hay thì anh em để lại cho mình một bình luận và cho mình một ý kiến hoặc là một lượt đăng ký để à, mình ra video sau anh em là người nhận được video sớm nhất nha thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau